MBT xin kính chào quý phụ huynh. VN Edu là ứng dụng tiện ích dành cho phụ huynh học sinh trên hệ sinh thái mạng giáo dục Việt Nam. Ứng dụng giúp kết nối giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Với app VN Edu giúp phụ huynh theo dõi dễ dàng, nhanh chóng tin nhắn thông báo sổ liên lạc điện tử của nhà trường. Phụ huynh có thể nhắn tin trao đổi với giáo viên, phụ huynh cùng lớp miễn phí qua tính năng trò chuyện theo dõi điểm chi tiết, điểm tổng kết và quá trình học tập nhiều năm của học sinh. Bên cạnh đó, phụ huynh có thể tra cứu và nhận thông báo kết quả tuyển sinh nếu có, thanh toán học phí, vân vân. Với app VN Edu Connect sẽ giúp phụ huynh trải nghiệm thật nhiều tính năng hữu ích khác. Để tải app VN Edu Connect về thiết bị smartphone, quý phụ huynh thực hiện các thao tác như sau. Đối với các dòng máy thuộc hệ điều hành iOS như iPhone, iPad, chọn ứng dụng App Store. Đối với các dòng máy thuộc hệ điều hành Android như Samsung, Vsmart, Nokia, chọn ứng dụng CH Play. Sau khi chọn ứng dụng tải app phù hợp với dòng máy đang sử dụng, phụ huynh tìm app VNEDU Connect và cài đặt về máy. Tại giao diện smartphone, mở app VNEDU Connect nhập số điện thoại nhận tin nhắn sổ liên lạc điện tử nếu chưa đăng ký, nhập số đang sử dụng, đăng nhập qua OTP trong trường hợp quên hoặc chưa có mật khẩu. Nếu số điện thoại thuộc nhà mạng Vinaphone, hệ thống sẽ tự gửi mã xác thực OTP về máy. Nếu số điện thoại thuộc các nhà mạng khác, soạn tin theo cú pháp gửi 8099, nhập mã OTP để xác thực số điện thoại đang sử dụng. tạo mật khẩu mới nhập lại mật khẩu mới vừa khởi tạo xin lưu ý chiều dài mật khẩu theo quy định gồm có ký tự viết hoa ký tự viết thường và chữ số chọn tiếp tục để thiết lập mật khẩu cho những lần sau giao diện trở về trạng thái đăng nhập nhập số điện thoại và mật khẩu chọn đăng nhập để sử dụng hệ sinh thái vnedu Phụ huynh lưu lại số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập cho những lần sau. VNPT xin cảm ơn quý phụ huynh đã theo dõi và thực hiện theo hướng dẫn. Kính chúc quý phụ huynh thao tác thành công. Xin trân trọng kính chào.